カピカピカチュウ từ ngày mà em đi xa Lòng anh nặng chịu hơn đường bay của cây guitar Anh nghĩ về chuyện đôi mình, yeah Trong nước mắt, đường tàu em bước ngàn dặm Anh chỉ là một cái sân ga, ah, ah. Kể từ ngày mà em đi xa Căn phòng trên gác nhà hương thơm mưa rơi rỉ rả Rêu phong bấm vào tường, chưa chịu buông tha Anh cố nắm đóng cho tàn mà vẫn chưa chịu buông ra Mẹ vẫn câu hỏi cũ, ba cũng vẫn còn trong Trước khi ánh đèn buông mẹ luôn hỏi em có về không Ngoài kia toàn văn vở em cũng nên đề phòng Mà nụ hoa khóc bé nhỏ đến vào tóc đẹp lòng ta Sương đêm lạnh đầy một màu tím đường xấu cũng đừng mang đi cái người con thương bước qua từng ngày những lúc say mình đã từng chiêu những bài nhạc mình đã từng cháy cũng một quán quen này nhưng chỉ còn mình anh nơi đây cho anh mang ngày vui đêm đến bơ vơ dù là hàng ngàn ngày đau tròn vui anh vào trong vô vàn bình minh soi sáng nắng trời ta tái yêu có nhau Lần cuối mà anh gặp em đôi mắt nàng vẫn long lanh Mây trắng phơi phới còn đó bầu trời bỗng sáng bừng hạ trong xanh Em nói rằng anh hãy quên em đi vì em thay bộ như thay áo Anh đã cố đã từng cố đi rồi kết cục lại không thành anh không đã sâu những kỷ niệm cần được yêu thương cho nó chỗ đứng bằng nhau từng là người dệt mộng thơ ngay cùng nhau tâm tình mỗi buổi tối chờ giận mình ở trong hiện tại nước mắt lấm lem cả bộ gối đâu có tiếc rằng khi biết yêu một ai anh út trở thành được nghe để cho em hit trong một like thâm nhập vào sau ký ức ức khiến em nhớ mãi, dù em có yêu ai nữa thì anh cũng chẳng thể mờ phai và đường về nhà giờ này thật vắng lắm em ơi hãy gọi cho anh khi em thấy chơi vơi em như một viên đá quý trời ban phước ngọc ngà xanh niềm tin sót lại là chiếc chìa khóa vào nhà anh cho anh dù là hàng ngàn ngày đâu tròn vùi anh vào trong vô vàn bình minh soi sáng nắng trời ta tay